cho các bạn thì đây là cây uh, à, Go Piano 61P thì cây này nó là một cây à, piano à, dạng để di chuyển nha các bạn thằng này sử dụng pin luôn pin nó là 6 cục pin tiểu ha thì nó thiết kế như thế này đại khái là như này sao 61 phím à, phím thằng này rất là nặng nha các bạn phím nó sẽ cảm giác mình đánh nó nặng hơn cả phím piano luôn á piano điện bình thường luôn ấy ở đây thì nó có những cái chức năng gì đây là chức năng volume nè chúng ta sử dụng bằng ta dí vào đó. nó sẽ kêu cọc cọc cọc cọc cái này volume cộng trừ đấy đây là nút reverse à, son metronome octa nó có thể di chuyển octa trên ta xuống nè nó có thể cộng lên xuống à, bật phát kỹ âm này cộng trừ để điều chỉnh này nút hôm này piano à, piano này tầm khoảng 10 tiếng còn tiếng piano điện là tầm khoảng 7 tiếng hay sao còn mấy tiếng này các bạn có thể vòng vạch này là piano à, nhà thờ cái này là tiếng nhà thờ tiếng à, nhà thờ còn này là vôi vôi trong đây nó có cả chấm nữa các bạn à, thì cái này nó sẽ hỗ trợ chúng ta có bê đan nữa này và à, có cả bluetooth này các bạn nhìn à, cái góc này nè chúng ta nhìn chiều kỹ kỹ này sẽ có bluetooth à, bluetooth này thì để chúng ta kết nối với rb với cây với cái pino bạc này hai để chúng ta hiệu chỉnh nhé cho nó nhanh hơn thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình review cho các bạn nghe cái âm thanh thằng này thử nha thì cái dòng này các bạn có thể thay thế những cái dòng pino điện cũ này các bạn có thể mua cái này để chúng ta có thể di chuyển dễ dàng này và chúng ta tập á, tại vì cái phím này rất là nặng nha các bạn nào mới tập cái phím rất là nặng ha rồi bây giờ mình sẽ thử demo vài tiếng để à, thông dụng nhất để cho các bạn có thể tham khảo đây là tiếng pino nha sẽ thử cái tiếng trống cho các bạn nghe nha số chức năng cơ bản thôi thì ngoài ra nó còn kết nối được cả với à, piano bạc nữa hai để chúng ta điều chỉnh tùm lum tà la nữa luôn nó có cả cái rip nữa đó, chúng ta kết nối với piano bạc nữa thì nó có cái rip chúng ta luôn à, cái cây này thì nó sẽ thay thế những cái cây đàn piano điện cũ là nó cực kỳ tốt luôn rất là ngon đó. cái cây này thì các bạn có tham khảo giá thì mình để đường link ở dưới phần à, bình luận các bạn có thể xuống dưới các bạn xem